chúng ngày hôm qua chúng tôi tiếp tục ờ, có nhắc nhở với tất cả anh chị em chúng ta là chơi từ ngày tham khảo từ ngày 17 đến ngày 18 với cặp song thủ 4884 thì cái cặp này đến ngày hôm nay thì chúng ta quyết định rằng là tiếp tục chúng ta sẽ dừng chân ở đây bởi vì là cái cặp song thủ này nó là xếp vào xếp hạng vào nó cái cái mục đó gọi là bị khan rồi đấy cho nên anh chị em chúng ta uh, lưu ý và chúng ta có thể uh, quyết định rằng là nó sẽ chúng ta sẽ bỏ qua đi và chúng ta sẽ tạm dừng ở đây với cái cặp song thủ này ok chưa còn với những cái được cầu mới ở trên à, video này và cũng như ở trên Zalo thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu còn ngày hôm nay ở trên video thì à, chúng ta không đại thắng được nhưng ở trên Zalo chúng ta tiếp tục đại thắng tưng bừng rực lửa cho tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta đường cầu bạch thủ lô ở trên à, Zalo nhóm VIP trong ngày hôm nay rồi mọi người nhé ngày hôm nay chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta đã đại thắng ở trên Ờ, Zalo uh, số VIP. Anh mong rằng tất cả anh chị em chúng ta đại thắng và chúng ta tiếp tục quay trở lại video và chúng ta tiếp tục ủng hộ kênh với những lượt like, những lượt yêu thích, những lượt comment, những lượt bình luận, những lượt đăng ký kênh để anh chị em chúng ta biết rằng là ngày hôm nay chúng ta đại thắng được những con gì và chúng ta chiến thắng như thế nào mọi người nhé. Ok chưa? Ờ, và ở trên video này thật sự để nói thì mỗi ngày chúng tôi có nhắc nhở với tất cả anh chị em chúng ta nhiều rồi là chúng ta chỉ tham khảo những con số ở trên video này thôi còn chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi to con lớn mặc dù là nó nổ thường xuyên và liên tục như thế này nhưng mà anh chị em chúng ta cũng phải cẩn thận và cân nhắc đúng chưa cho nên anh chị em chúng ta cẩn thận và cân nhắc là lưu ý là như vậy còn cái đường cầu ở trên Zalo số VIP thì chúng tôi đảm bảo cho tất cả anh chị em chúng ta về cái tỷ lệ nổ và cái tỷ lệ vào tiền như thế này cho nó phù hợp để chúng ta không phải thua tha nợ nần mọi người nhé anh chị em chúng ta hãy uh, lưu ý và cân nhắc là như vậy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 bất kể cái kênh khác bất kể các cái video khác chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi to con lớn bất kể các cái video khác mọi người nhé cho nên anh chị em chúng ta lưu ý và cân nhắc như vậy bởi vì là trên video này là cái đường cầu à, song thủ lô tô tham khảo cho khung hai ngày thật sự mà nói là như vậy còn đường cầu ở trên Zalo cho VIP thì bạch thủ lô một số à, chúng ta chơi trong ngày thôi cho nên anh chị em chúng ta cẩn thận và cân nhắc và lưu ý là như vậy chúng tôi nói với tất cả anh chị em chúng ta rất là nhiều rồi ok chưa cho nên anh chị em chúng ta cẩn thận và lưu ý là như vậy còn à, những đường cầu ở trên Zalo số VIP số kín số tuyệt mật thì à, bằng cái sự tâm huyết bằng cái kinh nghiệm lâu năm bằng cái sự à, à, tự tin và cũng như là bằng cái kinh nghiệm lâu năm chúng ta chặt chẽ hơn được sàng lọc và được nghiên cứu rất là nhiều đường cầu để chúng ta sàng lọc ra chúng ta có một con số để chúng tôi chốt cho cả anh chị em chúng ta cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi mà liên hệ với Zalo của chúng tôi mọi người nhé về đường cầu ngày mai là ngày 19 tháng 3 năm 2023 ok chưa đường cầu ngày mai điểm cầu tự tin phải nổ vào ngày mai chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi cho nên anh chị em chúng ta hãy à, à yên tâm vào ngày mai và video ngày hôm nay thì à, khá là buồn và mong rằng tất cả anh chị em chúng ta sẽ à, giữ lại cho mình một cái sự bình tĩnh và giữ lại cho mình một cái đầu lạnh để chúng ta tiếp tục chiến đấu cho những cặp lô tiếp theo và cũng như cho các ngày à, sắp tới để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn chúng ta không nên là buồn bã một à, mọi người nhé chúng ta hãy giữ lại cho mình một cái sự bình tĩnh thì nói chung là như thế này cầu mà nổ như thế này thì chúng ta đại thắng như thế này là ok rồi thì chúng ta cũng uh, có lại rồi cho nên anh chị em chúng ta tham khảo thôi nhưng mà chúng ta có lại như thế này rồi chúng tôi cũng uh, chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta luôn rồi ok và sau khi nghiên cứu phân tích cầu kèo thì chúng tôi tiếp tục uh, đưa ra cái dự đoán cho tất cả anh chị em chúng ta có thể chơi chung ngày mới ok chưa ok uh, lô khung hai ngày hoàng nam zalo 0394751262 ok chưa ở trên zalo phí sau này ok chưa ở ờ, tháng 3 năm 2023 Chúng ta sẽ dự và chơi tham khảo từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 3 năm 2023 với cặp song thủ lô tô đó là 54 và 59 mọi người nhé. 54 và 59 để anh chị em chúng ta có thể tham khảo cho khung hai ngày. Ok chưa? ok và trên đây là cái cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể chơi cho công ngày mới anh chị em nào chúng ta kết cầu trùng máu thì chúng ta có thể nhỏ nhẹ đá đá bia hơi cho công ngày mới còn anh chị em nào chúng ta không kết không trùng thì chúng ta dừng lại mức độ tham khảo thôi còn anh chị em nào chúng ta đang xa bờ biết cầu là số đang thua tha ở nần không biết lấy những con số chuẩn ở đâu để chơi cần những con số cảm giác an toàn cần những con số tỷ đen cao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 đến cầu ngày mai là ngày 19 cầu Zalo số VIP số kín thố tuyệt mật cầu phải nổ chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi vẫn như một ngày thôi cầu tự tin cầu ăn thông cầu uh, à, nổi liên tục cho nên anh chị em chúng ta hãy à, à, lưu ý là như vậy và khi mà khi anh chị em chúng ta liên hệ được chúng tôi rồi thì được chúng tôi sẽ chỉ cho cái cách đi Đấy, chiến thuật để chúng ta có thể thành công hơn để chúng ta không phải thua tan nợ nần mọi người nhá anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy ok chưa đấy anh chị em chúng ta đặt niềm tin vào chúng tôi thì chúng tôi sẽ có cái trách nhiệm và cái tâm huyết vào đó để chúng tôi giúp tất cả anh chị em chúng ta vào bờ bất kể anh chị em là chúng ta chơi nhỏ mọi người nhá chơi nhỏ thì chúng ta có thể vào phí tuần phí tháng ok chưa cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi vào liên hệ với chúng tôi ok và ngày hôm nay thì cũng khá là buồn nhưng mà anh mong rằng tất cả anh chị em chúng ta đừng quên để để lại cho video của chúng ta một chút tình cảm ngắn gọn thôi đó là để lại cho video của chúng ta một lượt like video một lượt yêu thích mọi người nhá và một lượt bình luận một lượt comment